Chào ờ, tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi xin ờ, giới thiệu với anh em về một cái cách chơi tài xỉu Một cái mẹo đánh tài xỉu áp dụng cho những anh em nào làm cái Khi anh em vào chơi chỉ cần đưa được một cái bộ hột này thôi Đây nó là một cái bộ hột hoàn toàn không tang 100% Tôi cam kết với anh em 100% không tang Nếu như mà trẻ ra có tang Tôi xin đền gấp 10 lần cái số tiền mà anh em bỏ ra mua cái bộ hột này Đấy là điều thứ nhất thứ hai nữa là khi anh em mua hột tôi sẽ bao cho anh em test thử và sau đó mới phải thanh toán đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu một cái cách đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả mới nhất 2020 hiện nay áp dụng cho những anh em nào đang làm cái và bị thua tránh là mất thời gian của anh em tôi sẽ thử cho anh em vài chén và trước khi thử hột lắc thử cho anh em thì tôi sẽ kiểm qua bằng à, đèn hột thì rất là trong anh em trong và hoàn toàn không tang tất cả các mặt điều thứ hai nữa là dĩa nó không giống những cái bộ hột nam châm hột nam châm thì tất nhiên khi thử nam châm nó sẽ bị dính bị hít rồi còn hột này không dính không hít gì cả tôi sẽ thử qua cục nam châm đây nó là cục nam châm trắng hột nắp dĩa hoàn toàn bình thường nắp này nó chỉ là cái nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường anh em không dính không hít gì cả đây nó là cái nắp đã được tôi quấn một cái lớp giấy bạc với tác dụng của nó là để chống máy soi chống máy chiếu bởi vì bây giờ rất nhiều người người ta sử dụng những cái máy chiếu máy chụp uh, à, chụp cắt lớp người ta đưa vào sòng sới thì rất là khó để cho anh em có thể À, chơi một cách là xanh chín bình thường được tôi sẽ chứng minh cho anh em đây nó là cục nam châm nhé đó chính xác đấy. hột nắp đĩa hoàn toàn bình thường không tang 100 phần trăm như thế anh em đã yên tâm và tin tưởng chưa bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén về cái bộ hột này tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì sao khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thôi hột nó vẫn đi tác dụng của cái bộ hột tài xỉu nhẹ này như thế nào có nghĩa là khi lắc chúng ta chỉ cần lắc nhẹ và lắc nhẹ thì âm nó sẽ rất là nhỏ vì âm nhỏ nên chúng ta có thể chống được máy phân âm cũng như là thầy thợ đó là cái điểm đặc biệt của cái bộ hột này khi lắc chúng ta có thể giữ tài hoặc là giữ xỉu đi theo ý của mình điều thứ hai nữa là muốn lắc cho hột đi vẫn có thể lắc được anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 555 559 hoặc các anh em kết bạn Zalo qua số đó cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem bài chén. Ví dụ như bây giờ nó đang là 356 ấy, tôi sẽ lắc xuống xỉu và lắc chén đi. Đó. Bây giờ xuống 334 xỉu số 10 đủ điểm ăn tôi tiếp tục tôi lắc qua tài đó, 246 rồi tôi lại sẽ đưa xuống dưới xỉu đó 126 xỉu số 9 bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa qua tài 236 tài số 11 tôi sẽ đưa xuống xỉu giờ lại xuống 12 à 136 vừa 236 giờ xuống 136 đấy là khi lắc chúng ta lắc rất là nhẹ tay thôi hột nó vẫn đi bình thường đúng không ạ đó, hột vẫn đi hoàn toàn bình thường đấy là khi chúng ta lắc bình thường còn nếu như muốn giữ hột giữ tài giữ xỉu chúng ta có thể giữ được ví bây giờ đang xỉu số 8 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem 144 xỉu số 9 này tiếp tục giữ xỉu 126 xỉu số 9 126 vẫn là 126 vẫn xỉu số 9 tiếp anh em nhé đó, ờ, đây nó là trường hợp chấn phản này trong tài xỉu chuyện chấn phản nó là bình thường bây giờ tôi sẽ giữ tài đó 466 tiếp tục giữ tài 166 ờ, này tôi sẽ giữ tài nữa 556 này, tiếp tục giữ tài 336 tài nữa này vẫn 335 từ 336 giờ xuống 335 nó bây giờ nó qua xỉu số 9 khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình có những trường hợp nó là chén phản nhưng mà nó không nhiều bởi vì à, trong tài xỉu ấy, thì anh em biết chén phản thì mình không thể tránh được thì clip này tôi cũng làm ngắn gọn và sẽ xin à, kết thúc tại đây anh em vào xem nhớ đăng ký kênh và like chia sẻ để biết những cái sản phẩm